sẽ cho khủng long đại chiến của khổng lồ ta da <laughs> cái can của nó nè nè wow bây giờ sẽ cho khủng long đại chiến nha ý, ý. <laughs> kìa nó sợ kìa nó sợ đâu ấy nó sợ nè ý, ý. À. <laughs> ê nó cắn nó con đưa xa ra đưa xa ra nè xa ra đúng rồi cắn đi cắn đi ừ, chiu Kìa, bắt rồi căng cưa Kìa, nó có cái can kìa Cái can của nó đưa ra luôn à. <laughs> Khủng long bị kẹp Khủng long bị kẹp Rồi bây giờ khủng long thua rồi, lấy tờ red đi red, ta da à, Mình cho nước ướt luôn Trời ơi, đối tờ red cô đi chơi đi trời ơi cua hung dữ quá trời ơi cái can nó kìa mọi người kìa nó sờ kìa nó đi kìa à, em cua ơi <laughs> đừng có kẹp nha em cua đừng có kẹp nha <laughs> ôi cần này nó kẹp á con nè rồi bây giờ mình chơi khủng long khác đi chơi khủng long hai đầu đi khủng long hai đầu chiến đấu băng băng băng băng <laughs> băng băng băng băng băng băng băng băng băng tình hình nó kẹt nha con nè à. À. À. khủng long hai đầu khống chế càng cua <laughs> rồi cua hết kẹp luôn ghê chưa à rồi đè cái càng xuống luôn tưới nước cho cua đi cua đi bơi đi quái cho con cái cây nè cho con cái cây nè rồi chơi nó đi cầm xa nó nha không nó kẹp nha cô ơi cô làm sao rồi con buồn kìa đang buồn đó con nè nhìn nhìn cái mắt nó nè à. Ừ, cái miệng nó đó ừ, Ừ, con mắt nó đâu con mắt này nó nó chân thật thiện ừ. ừ. rồi cua buồn rồi em cua hỏng kẹp luôn rồi A few moments later. Ừ, cua ơi Thằng Long vô chơi với cua đi ha Thằng Long vô chơi đi Em cùng Long vô chơi đi Cua ơi ủa mẹ cho khủng long vô <laughs> mình cua nó không chơi luôn kìa đâu ơi quay sao hôm nay có buồn vậy nè ta ra cô ơi cô chơi với khủng long đi kẹp à, cô kẹp rồi uh kẹp cái cây rồi Trời ơi, nó kẹp cứng ngắt luôn này à. Này bên này nữa Có thử căng bên này kẹp được không? À, kẹp được luôn Kẹp được luôn Kẹp đi Trời ơi, kẹp được luôn, nó cứng ngắc luôn này này Tôi tiếp tục căng thành mong muốn chơi với Cô đi cho vui nè Cô ơi Cô ơi, chơi nào Ý, nó thử, nó thử kìa, nó thử kìa ơi cô chơi với khủng long đi wow nhìn cái kìa đồng đầy dưới kia à, nó có cái râu kìa đó nó thờ kìa nó thờ ra bong bóng kìa xong luôn kìa dạ. à. Đúng rồi, đây là em cua, em cua dễ thương Em cua kẹp, em có cái, cái can kẹp, kẹp, kẹp Rồi em cua thờ kìa Ừ, thờ bong bóng kìa Không, dạ, à. em cua kẹp cái này nè ừ, Em cua kẹp đúng rồi Nhá tỏi, nhá tỏi, nhá tỏi, Ủa, tắm mắt không em uhm. Muốn nó làm dạ. gì kìa mọi người Rồi ờ, ờ, ừ, cho các bạn cùng lắm vô chơi đi Hai đầu ơi Hai đầu ơi Ba đầu ơi Ba đầu tới kìa Ta ra Cô ơi Cô ơi Ba đầu tới nè bạn bạn cua ôm nó khủng long cổ dài rồi nè Ý, cua ôm khủng long cổ dài rồi trời nè trời ơi nước này wow hay quá Ý, cái gì kìa cái miệng cua á wow khủng long cười lên lên cua luôn đi cho khủng long cổ dài nằm lên cua luôn yeah hello hello mình là hello cua mình là khủng long đây khủng long <laughs> khủng long rồi mình cùng chơi với nhau nha khủng long cùng chơi với cua nha khủng Ý, ờ. đây là gia đình cua và khủng long Ok, giờ cho cô đổi nhà nha Ồ, đi lên Giờ sao bắt đây ta, mày sớm à, à sợ <laughs> quá mày sợ quá Nào cua kẹp vô đây đi cua kẹp vô này đi kẹp đi Ủa, kẹp đi kẹp đi rồi đi qua nhà mới nè ừ, nhà chẹp nè trời ơi nó đưa cái cái, cái, cái, cái càng nó lên kìa ghê quá đi, mẹ nó kẹp quá à, ghê quá rồi à mẹ có cách rồi nó, nó vô cái này đi nó vô cái cái ca đi đi vô đi cua ơi rồi đâu tránh ra tránh ra rồi qua nhà mới này, wow <laughs> hay quá cua qua nhà mới rồi nè ta ra nó cắn nha con trời ơi cái càng của nó lúc nào nó cũng đưa lên này nó cắn nè uh. rồi cái qua đây chơi cùng luôn đi cùng nóng ơi cùng nóng chơi với với cua nha cua đừng có kẹp cùng nóng nha đổi nhà đi yeah, yeah, yeah, yeah, Rồi, bây giờ nhà đông vui quá rồi nè Ta ra Mình chơi cùng nhau nha các bạn Rồi <laughs> Rồi bây giờ cho cùng Long bơi tiếp đi Mình chào tạm biệt này, bye bye Papia TV xin tạm biệt hẹn gặp lại video lần sau bye bye